đây là cái hộp bầu cua báo dung sáu mặt của em đã làm sẵn chip vào bên trong cái hộp bầu cua này còn hai hộp này là hai hộp chợ các bác nhé các bác có thể làm vào à, hộp xốp hộp xốp cũng được mà hộp giấy cũng được còn đây đây là cái máy báo dung sáu mặt khi nào vào chơi quá chỉ việc bật máy lên không chơi mình tắt máy đi cái này cái máy này các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được và ở cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt này nó có một lợi thế đó là các bác lắc cũng được hoặc các bác chỉ cần luồn hột vào để cho người khác lắc mình đứng ngoài cầm máy đánh thôi em đảm bảo là các bác sẽ giành chiến thắng đi 98 phần trăm hai phần trăm còn lại là cái trường hợp nó các chỉ việc đứng ngoài cầm máy đánh thôi là coi như đã nắm trong tay phần thắng về mình rồi và đây đây là cái công thức báo dung của cái bộ hột bầu cua báo dung 6 mặt này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 máy bám hai dài hai dài ở đây là có gì các bác hai dài ở đây là có gà đúng không ạ em khẳng định bên trong này có gà nhé có gà chuẩn chưa ạ máy không dung không dung ở đây là sẽ có cá đúng không ạ có cá chuẩn chưa ạ máy rung một ngắn một dài một ngắn một dài ở đây là gì các bác có nai đúng không ạ có nai luôn chuẩn cho các bác hai gà một nai máy báo hai ngắn hai ngắn ở đây là có tôm bên trong này chắc chắn sẽ có tôm các bác nhá đây có tôm luôn đúng chưa ạ máy lại không dung được các bác này không dung thì ở trong này chắc chắn là lại có cá đây có cá luôn đúng không ạ em xin test tiếng cuối cùng máy dung hai ngắn hai ngắn ở đây là chắc chắn trong này sẽ lại có tôm nhé các bác nhé ôi trời hẳn hai tôm luôn này các bác này hai tôm như này mình ăn to rồi đúng không ạ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 để giúp cho các bác luôn luôn giành chiến thắng và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác những video sau